À, dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan cũng như là chào các vị à, khán giả hiện tại đang có mặt ở trong khán phòng này cũng như là cả bên cạnh đó là chào thêm bạn nữ bên kia nữa. Dạ thì em tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Khanh, tính ra hiện tại thì cũng là 26 tuổi rồi. Dạ thì em quê người Tiền Giang, hiện tại thì em đang làm hướng dẫn viên. Rồi còn bạn nữ của chúng ta thì sao nào? Con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào à, anh trai bên kia và chào à, khán giả trường quay ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Mai Thị Thùy Trang, Năm nay con 23 tuổi. Con à, hiện tại làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đang à, là giáo viên. À, mình à, có ưu điểm khuyết điểm gì Khanh? Cái ưu điểm á, thì em cũng hơi trung tình một xíu. Khuyết điểm của em thì nó thường hay là nóng tánh. Cái công việc của em nó hay đi xa. Thì cứ từ người ta nghỉ lễ là bắt đầu em lại đi. Thì nó không có cái thời gian để cho cái bạn nữ. À, mời nhà gái. Ưu điểm của con là à, con à, tự lập à, biết làm à, công việc nhà biết nấu ăn rồi à, hay nhiệt tình trong công việc còn khuyết điểm của con là à, hơi bị à, rụt rè trước đám đông và có phần là hơi cả nể con có thể um, cho một vài cái ví dụ cụ thể hơn về vấn đề này hay không cả nể đây tức là trong công việc á dù là mình bận thật nhưng mà người ta nhờ thì mình vẫn nể và làm hết sức rồi lỡ mai mốt đang hẹn hò với bạn trai rồi cái tới giờ hẹn rồi mà sếp giao việc hoặc là bạn bè nhờ công việc rồi làm sao cái phần đấy cũng gọi là cái ờ, cái cái hạn chế của mình thì ờ, con cũng cố gắng là sẽ khắc phục đường tình duyên của khanh thế nào nói cho nhà gái biết đi đường tình duyên mà lâu nhất á, là em quen từ cái bạn đó từ cái lúc mà bạn đó học 12 em mới học đại học quen từ khi mà bạn đó học xong 12 lên học 3 năm cao đẳng nữa dạ ra làm khoảng một năm thì lúc đó bắt đầu chia tay thì cái lúc đó thật ra thì cũng còn thiếu một cái nhược điểm đó là tại vì em hơi ghen một xíu tại vì em hơi ghen một xíu hơi ghen đúng rồi dạ à. thì từ đó là mình chia tay luôn thì em cũng có đi kiếm bạn đó vài lần như ra tới nhà luôn nhưng mà cũng không gặp chủ yếu là đang trốn nhau á anh à, ấy ờ, tránh luôn tránh luôn dạ đúng rồi ừ, đó đôi khi một chút nông nổi một chút ờ, bồng bột một chút bức xúc dạ, mà mình không rồi. có kiềm chế đó dạ. mình làm mất đi một cái tình cảm mà mình đã nuôi dưỡng bao nhiêu lâu tạm thời thì bớt ghen hết ờ, với lại bớt nóng tính rồi <laughs> chứ ờ, còn cái kiểu đó hoài thì chắc là từ giờ tới già chứ không có ai quen được đâu chính xác là như dạ. vậy còn cái một bạn nữ gần đây thì quen khoảng chừng ờ, gần một năm thì cái đó cũng chưa gọi bằng tiêu yêu thật tại vì cũng là mới giai đoạn tìm hiểu thôi và tới hiện tại bây giờ em cũng không không biết là vì cái lý do gì mà lại chia tay nữa ừ. tự nhiên vậy cái mất liên lạc luôn chắc do dịch quá tại vì cũng đang có quen còn thằng cháu sáu bảy tháng thôi cũng chưa về nhà cho nên là không có đi kiếm nhà được rồi còn tình trường của bạn nữ thì như thế nào À, con à, có một mối tình thời sinh viên à, mối tình này kéo dài à, gần 3 năm à, do khoảng cách địa lý nên là chia <laughs> chia tay ạ xa mặt cách lòng á ha dạ à, bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào à? có thể chia sẻ cho nhà trai biết không mẫu à, người bạn trai lý tưởng là Ờ, cao khoảng ờ, một 1m65 trở lên ừ. à, ngoại hình thì ưa nhìn còn à, về à, tính cách thì à, chung thủy chung thủy là con đặt lên hàng đầu chủ động quyết đoán trong mọi việc rồi bây giờ về ngoại hình thì bên đây là có thể đi qua xác nhận giùm cho còn có chung thủy hay không thì không biết nha <laughs> dạ chào nhà trai dạ, dạ. mét nhiêu lúc trước đi đo ở bệnh viện là một mét sáu mươi tám lúc trước đo là mét sáu tám mà sao tự nhiên bây giờ lại hơi hơi không tự tin bộ nó thung lại hay gì vậy thì không cũng <laughs> có nhiều khi đo nó không có chính xác có nhiều khi thì đo một mét sáu tám có nhiều khi đợi đo lại nó thấp hơn một xíu đúng rồi có thước là mét sáu tám nhưng có thước là sáu bảy đúng rồi dạ. có thước sáu sáu thậm chí có thước sáu chín nữa <laughs> tùy theo thước sao nó kỳ vậy sao nó nó, nó còn thiếu nó biên mà. độ nó rộng quá vậy rộng lắm thôi đâu nhưng mà nói chung là cũng đáp ứng được một cái yêu cầu đầu tiên hơn đó rồi. là hơn mét sáu ừ. là được rồi rồi à, mặt mũi sáng sủa ừ. đó dễ nhìn mà dễ nhìn dễ thương ừ. được hợp lý rồi bây giờ cái hình mẫu lý tưởng ờ, bạn gái của mình là như thế nào cao khoảng một m năm đến một m sáu à, gương mặt thì cũng hơi dễ nhìn chỉ biết nấu ăn tại vì em ăn cơm ngoài ngán lắm rồi rồi <laughs> đủ đủ rồi đúng không xin lỗi nha nhà gái là hơi bị dư luôn á à bây giờ mình đi về nè nhà trai ta cũng khiêm tốn nhưng ta cũng đủ chứ bộ được rồi để qua tôi thăm nhà gái coi tình hình sao nha dạ con chào chú à, chào con trời dạ. ơi bé bi quá hả <laughs> à con à, định bao giờ kết hôn dạ con định là khoảng ờ, từ 1 đến 2 năm hoặc à, là có thể uh, tiến tới nhanh hơn nữa tùy theo ờ, cái mức độ tình cảm của hai người cái điều gì mà không thích đàn ông không à, con không thích ờ, đàn ông là nói nhiều mà làm ít á ừ. dạ với không chủ động mình có ờ, nói nhiều làm ít mình có không chủ động không dạ thường thì em là nói nói đi đôi với làm hoặc là có nhiều khi làm trước mới nói bên đó thấy có một cái một cái nó hơi lấn cấn đó là cái thời gian của bạn đó là giống như nghệ sĩ của chú cháu mình không vậy đó không sao đâu ờ đó cũng là một cái thuận lợi đôi khi là người ta đi hướng dẫn viên cái mình đi theo mình chơi luôn cũng đang tìm một cái người mà đi à, cùng em đi phượt đồ á Đó. em cũng rất thích là đi phượt nha ừ thuận lợi anh ấy biết nhiều nơi có nhiều kinh nghiệm dẫn mình đi chơi nhiều nơi luôn ha có thể anh ấy làm việc mình theo mình có thể phụ anh ấy trong công việc của anh ấy luôn rồi mình trải nghiệm luôn à, hợp lý hợp lý chứ mình à, cho gặp người thân đi hỏi ý kiến coi làm sao giờ bạn nữ đi với ai nè dạ con đi với mẹ với dì ạ dạ ngọc lan xin được chào nhà gái rất <laughs> vui chào đón mẹ với dì bên nhà gái à, có mặt ha xin uh, chào anh uh, Quỳnh Linh xin chào MC Ngọc Lan bé Trang ấy là một người sống rất là tự lập thì với công việc thì bé Trang rất là nhiệt tình à dạ anh cháu trai bên này thì à, dì nhìn thấy thì cũng uh, rất là ổn thì à, đến đây mình cũng đã có một cái cơ duyên rồi cũng mong cho hai cháu có một cái cơ hội để à, tìm hiểu nhau dạ yeah, rồi cảm ơn nhà gái em trai đi với ai dạ em đi tới có một mình thôi à trong mùa dịch này thì à, hạn chế thành ra gia đình cũng à, ít có xuất hiện ha dạ đúng à, được rồi hôm nay thì à, sẽ có mọi người đây ủng hộ à, chia sẻ à, anh Quỳnh Linh thấy rằng cô bé bên kia đó một cô gái thì còn trẻ tuổi nhưng mà rất chín chắn ha, rất nghiêm túc rất thật nữ công gia chánh thì cũng rất là tốt luôn dạ thì tùy khanh quyết định hai khi hai bạn gặp mặt nha dạ rồi rồi bây giờ mình mở rào thôi mở rào bắt đầu đi khanh thật ra thì anh cũng không biết là tặng cái gì cho nên là có một cuốn bánh món quà nhỏ thôi mong em nhận nha em cũng uh, tặng anh <laughs> một chút quà à, do em làm dạ. dạ thì uh, bức tranh này thì là bức tranh đánh đá đính đá do tự tay em làm và trên bức tranh này là có đồng hồ à, đồng hồ và hoa tulip thì à, đồng hồ là minh chứng cho cái à, thời gian tình cảm của à, anh với em còn hoa tulip này là minh chứng cho cái tình yêu vĩnh cửu em cũng muốn là hy vọng là cái tình cảm của chúng ta sẽ phát triển như những cái bông hoa tulip này à. <laughs> rồi để cái uh, quà đây mình mở cái quà bạn trai tặng coi ok đẹp quá quá trời đẹp luôn ha dạ <laughs> thì thật sự thì trước giờ anh cũng không có ít khi nào mà mua quà tặng cho các bạn nữ á cho nên là anh tặng cho em hai thỏi son hy vọng rằng tại vì em thấy anh thấy các bạn nữ thường hay quý cái son của mình dạ. cũng mong rằng mình cái tình cảm của mình cũng quý tình cảm của mình giống như quý cái son thôi dạ em rất là cảm ơn món quà của anh Rồi. dạ rồi mình về vị trí ngồi đi các bạn đứng trước mọi người thì em nói chuyện được nhưng mà gặp bạn nữ <laughs> khó nói quá hướng dẫn như du lịch mà nếu như mà bạn nữ này á là khách của em á thì em vẫn nói chuyện bình thường nhưng mà gặp bạn nữ mà đang tìm hiểu như thế này thì bối rối nó hơi khó, khó đúng dạ bối rối khó nói chuyện dạ vậy thì à, cho em hỏi trước à, cái ấn tượng đầu tiên của anh à, khi mà mở cái rèm ra thì nhìn em như thế nào ạ à? thì nhìn em xinh à tức là có giống với cái tưởng tượng của anh không được khoảng là 80 phần trăm Tại đó thì em thấy là rất là tốt ổn rồi Quan điểm tình yêu của em là à, biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết đồng cảm Chỉ vậy thôi, còn anh thì sao ạ? Thì anh cũng à, dạng kiểu cũng biết lắng nghe Nhưng mà có nhiều lúc thì dạng như là nóng quá Thì nó hay mất lý trí lắm <laughs> có nhiều khi mà mình nói mà mình nói xong mình không biết là mình đang nói cái gì trong đó nữa thì hiện tại thì cũng đã khắc phục rất là nhiều rồi nhưng mà nó cũng dạng như cũng còn chứ không phải là hết hẳn không cái này nói luôn nha tôi nói thay cho bạn nữ luôn đó là không thông cảm được trong cái vấn đề nào bạn phải bỏ được cái tính nóng đó thì tôi mới gả <laughs> chứ còn mà bạn nói bạn còn chút xíu là tôi cũng không an lòng để mà tôi gả đi đâu đúng đó thanh là đàn ông á đôi khi cũng có những cái sai lầm dạ đúng rồi nhưng mà khi mà chúng ta nhận thấy điều đó nó không đúng không phải và điều đó gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng đó thì chúng ta phải tìm cách nào đó bỏ đi theo cảm nhận của của con là con thấy bạn này là một cái người rất là dễ bị tổn thương dạ đúng rồi cho nên chỉ cần một lời nói mà nó lệch lạc đi là người ta tổn thương liền mà phụ nữ mà tổn thương rồi á thì nó khó để mà lấy lại được cái tình cảm nguyên vẹn như ban đầu lắm họ có thể bỏ qua được nhưng họ không có quên được đúng vậy cái đó cho nên là, là phải bỏ cái chuyện này thì mới được chứ còn nếu mà còn chút xíu nóng tính là không được tại sao em có thể với khách hàng em chiều chuộng được khách hàng họ khó khăn bao nhiêu em cũng chiều chuộng được nhưng tại sao về nhà với vợ với bạn gái em lại không chiều được đúng không đúng đó chị lan nói câu này rất là hay à, thật ra thì à, rút kinh nghiệm á, là ngay chính bản thân mình cũng có những lúc như thế nhưng khi xong tự nhiên mình thấy mình xấu hổ quá đúng à, có mình nghĩ như thế tự trách và mình tự thân mình trách mình xấu hổ và mình nói không được không được không được không được những lúc mà nóng quá đó mình mình tìm cách nào để mình bỏ đi ra ngoài hay làm cái gì đó dạ thì em tại em cũng có làm theo cái cách đó nhiều khi mà cảm thấy nóng quá hoặc là khách hàng nó áp bức mình quá bắt đầu mình bỏ đi biết nhận là tốt rồi rất là cảm ơn một cái là bạn này nói rất là rõ về vấn đề của mình từ thời gian uh, làm việc này cho tới cái tính tình của mình đó cho nên đó là một cái điều rất là uh, rất là cảm ơn bạn vì bạn chia sẻ rất là thẳng thắn tiến tới bạn gái nắm tay bạn gái nào nhìn mắt bạn gái hát nó tình cảm chút xíu nào vậy em hát được à? đừng có ngại gì chứ nào tiến tới nào nhút nhát gì hơi nhát gái chút xíu rồi thì um, có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau có lẽ ông trời đã cho mình yêu mến nhau Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ngắm Em chỉ còn một cách em phải bằng lòng yêu anh Cha trái đất này không ai hiểu em bằng anh Cả thế giới này không ai yêu em bằng anh Hãy cho cơ hội được Ủa? Dạ được đây Trời ơi, đang phiêu luôn Cứ nắm tay như thế À, dạ đến đây thì à, em cũng ờ, xin đọc bốn câu thơ để tặng anh à, trong cái bài thơ sóng. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Trời, cứ mặt sóng mặt gió, chúng ta cứ yêu nhau thôi. Giống như à, tinh thần của Xuân Quỳnh là yêu. Hai nắm tay cứ nắm tay. Ờ, còn Khanh cứ nhìn bạn gái nói tất cả những suy nghĩ của mình những cái gì mà nãy giờ à, mình nghĩ trong lòng đó thì cũng mong là mình à, có một cái à, tình cảm nó tốt đẹp cũng như là lâu dài cũng đã lớn rồi chứ cũng không có còn phải là nhỏ nữa thì có một cái tình cảm lâu dài để mà mình có thể tiến tới nữa thì nếu mà đồng ý thì sau ngày hôm nay thì mình có thể là bắt đầu tiếp tục cái chương cái tình cảm của mình thì em đến đây em cũng muốn cho mình một cái cơ hội nên là em sẽ cho anh và em một cái cơ hội để à, chúng ta có thể à, trước tiên là chúng ta có thể là bạn bè sau đó nếu mà tiến tới lâu dài thì càng tốt ạ ừ. dạ <laughs> rồi trở về vị trí các bạn bây giờ thì hãy để tay vào nút bấm nếu thật sự rung động á thì chúng ta bấm ngay cái nút đó còn nếu như không rung động thì mình không cần bấm nhưng nút bấm cho người khác một hai ba bạn trai rất là quyết liệt nha khi vừa nói là bạn ấy bấm ngay không chờ đợi gì cả à, thấy chưa một chút bối rối nhưng trái tim của bạn ấy rất là nóng và đập rất nhanh hãy nắm tay thật chặt hôm nay các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau hãy xin phép mẹ với dì cho phép tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau Dạ thì uh, chào cô với chào bác. Ngày hôm nay thì con cũng tới đây con gặp ừ, em em rồi. Thì nếu mà gia đình mình đồng ý thì cho phép em xin con xin uh, được uh, à, bắt đầu tình cảm với em. Dạ thì uh, con hứa là con chăm sóc em à, cũng như là quan tâm lo lắng cho em rất là nhiều. Ok. Hy vọng là người lớn hôm nay cũng ủng hộ hai đứa. À, chúc các bạn sẽ hạnh phúc, chúc các bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Yeah. Dạ. Và bây giờ thì chương trình có một vài phần quà dành tặng cho hai bạn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 bức tranh của bạn gái rất là đẹp ha cầm lấy và quà của ờ, bạn trai tặng chúng ta hãy ờ, nắm tay nhau đi cùng trời cuối đất hãy chăm sóc mối tình này em cảm ơn Vy Linh rồi chúc hai bạn hạnh phúc dạ yeah.